Hello, xin chào quý vị và các bạn. Như chúng ta đã quan sát ở đây thì thị trường hôm nay bắt đầu có những cái tín hiệu đỏ lửa. À, một số các cổ phiếu thì vẫn là xanh và phần lớn các cổ phiếu đang có cái dấu hiệu điều chỉnh ở đây. Và cái quan trọng nhất là chúng ta thấy là bắt đầu thanh khoản, thanh khoản khối lượng giao dịch ở viên 30 hoặc là chúng ta thấy là VN Index ở đây là tăng rất là mạnh thì trước khi mà chúng ta phân tích về cái diễn biến của thị trường chung cũng như là cách để chúng ta xác định những cái điểm phân phối khi mà thị trường chung đạt đỉnh đây là phần cực kỳ quan trọng để các bạn biết rằng là việc mà các bạn đang tham gia quá trình đầu tư các bạn đang ở đâu trong một chu kỳ thay vì một số các bạn cứ thấy là thị trường hôm qua Dũng nói là nó khả năng nó điều chỉnh hoặc là nó đang ở trong cái vùng mà giá nó cao và khi đó thì một số các bạn sẽ thấy rằng là sáng hôm nay cổ phiếu lại tiếp tục uh, có những tín hiệu nhiều cổ phiếu tiếp tín hiệu lên thì bắt đầu bạn có những cái cái uh, cảm giác như là uh, hình như là những cái lời nói hay là cảnh báo của Dũng trong cái thời gian trước đó nó không có giá trị cả uh, tuy nhiên thì uh, Dũng phải nói là các bạn hãy nhớ lại câu chuyện năm 2017 đây là câu chuyện mà thực tế khi mà Dũng cảnh báo ở vùng này ở vùng uh, Dũng nhớ là vùng 6 thì đấy tầm khoảng mùng 6 đây là mùng 6 đây chính là vùng này thì sau cái, cái cảnh báo vùng này mùng 6 ạ đây chính xác là mùng 6 đây. ạ mùng 6 tức là đây là mùng 6 đây là cái phiên mà Dũng cảnh báo trước thì rất nhiều anh chị em vào comment có những lời lẽ nó không được tích cực đấy chính là phiên mùng 6 này đấy họ nói những cái điều tại vì hôm sau thị trường vẫn là có nhiều cổ phiếu vẫn tăng và họ nói rất nhiều thứ uh, tóm lại là là họ bảo thị trường vẫn còn lên tiếp thị trường à, thế nọ thế kia và bạn biết chỉ sau một thời gian thì điều gì sẽ diễn ra đây là những cái mà à, nếu bạn có thể theo dõi một cái video vào ngày mùng 6 à, mùng 6 tháng 4 mùng 6 tháng 4 năm 2017 à, à 19 à 18 xin lỗi 18 thì bạn sẽ thấy rằng là đây là một cái trong tín hiệu để bạn biết hoặc là nếu các bạn cũng quan sát ở những cái đợt đỉnh này thì những cái điều gì đang diễn ra chẳng hạn đây chúng ta thấy là cái khối lượng lớn nhất trong một cái đợt mà chưa bao giờ có có thể trong giai đoạn này nó sẽ có một cái giai đoạn tiếp tục phân phối ở đây trước khi nó có đợt điều chỉnh thế thì để chúng ta có hiểu rõ hơn về lý thuyết cũng như là uh, chúng ta có những cái tránh được khi mà thị trường nó đang ở đỉnh như này thì có điều gì để chúng ta có thể nhận diện ra được ok bạn sẵn sàng chưa nếu các bạn sẵn sàng thì hãy comment sẵn sàng để chúng ta sẵn sàng chia sẻ cái việc mà làm sao để xác định cái điểm phân phối và những cái tín hiệu những cái uh, cảm xúc những cái thông tin diễn ra trên thị trường khi mà thị trường chung là đỉnh các bạn có nghe rõ không ạ những cái tín hiệu những cái điều mà thị trường chung là đỉnh thì đây là những cái dấu hiệu mà các bạn biết rằng là thị trường bắt đầu đạt đỉnh đây là những cái dấu hiệu đó cái yếu tố về thông tin các bạn nhớ nha các yếu tố về thông tin là thông tin tốt tràn ngập trên phương tiện thông tin à, tâm lý nhà đầu tư hưng phấn này các chuyên gia chứng khoán thì đánh giá là thị trường vẫn có tiếp tục lên Ờ, các chỉ số kinh tế vĩ mô lãi suất mọi thứ đang là tích cực đây cái những cái này là Dũng đã chia sẻ trong cái khóa học đó là xu hướng dòng tiền những ai đã học khóa học xu hướng dòng tiền hoặc là đã từng nghe Dũng thì đây là những cái mà các bạn có thể thấy được nó rõ ràng ở đây đặc điểm thứ hai các bạn thấy rằng là nhiều yếu tố về phân tích kỹ thuật xuất hiện từ 3 đến 5 phiên phân phối liên tục đúng không liên tục à, phân phối ở đây chúng ta có thể là những cái phân phối có ba dạng phân phối phân phối thứ nhất là nó giảm điểm với khối lượng lớn so với phiên hôm trước các bạn nhớ nhá giảm điểm với khối lượng lớn so với phiên hôm trước dạng thứ hai là đầu phiên tăng mạnh giả sử đầu tiên tăng 10 điểm cuối phiên chỉ tăng hai điểm thôi với khối lượng lớn hơn phiên trước thì cũng là phân phối và dạng thứ ba là nó dao động với khối lượng lớn và giá nó không thay đổi tức là cái khối lượng nó tăng rất mạnh giá không thay đổi ở đỉnh thì đấy chúng ta gọi là những cái điểm phân phối và khi mà các bạn biết cái điều này thì chúng ta cần phải nhìn rõ đây là những cái mà chúng ta thấy rằng là chúng ta cần phải nắm rõ sau khi phân phối này sau khi phân phối đầu tiên thị trường chưa thay đổi về xu hướng ngay mà còn xuất hiện thêm một vài phiên nữa các bạn thấy không ạ nó còn xuất hiện thêm một vài phiên nữa lúc đó thị trường mới thay đổi về xu hướng thế thì hôm nay có một cái bạn bạn vào bạn zalo dũng bạn vào bạn nói những cái điều rất là không tích cực bạn bảo là uh, nói là thị trường đặt đỉnh rồi uh, mà bây giờ bao nhiêu cổ phiếu bạn mua vẫn còn đang xanh hoặc là nó đang rất là tốt chẳng hạn như thế thì đây chính là cái tâm lý của các nhà đầu tư khi mà cái trạng thái phân phối hoặc là còn ờ, một số các bạn khác nữa bắt đầu có những cái là à, tôi vẫn đang ăn lãi 300 400 phần trăm thị trường còn đi xa nữa những cái điều này nó không quan trọng mà cái quan trọng bây giờ chúng ta xem là những đặc tính mà từ trước đến nay nó đang diễn ra như nào các cổ phiếu là các cổ phiếu dòng dẫn dắt chạy nước rút là các bạn ạ, tạo đỉnh các cổ phiếu dẫn dắt chạy nút tạo đỉnh các cổ phiếu đầu cơ bắt đầu có tín hiệu tăng mạnh Đấy, đầu cơ là những cổ phiếu mà chúng ta có thể những cổ phiếu chất lượng thấp và nó có dấu hiệu lại và bây giờ chúng ta xem là khi mà thị trường đạt đỉnh phân phối chúng ta biết rằng là nó thời gian phân phối ở đây chúng ta như là khi nó tạo ra cái quá, quá trình chạy nước rút thời gian phân phối nó mất rất nhiều thời gian chứ không phải là một phiên hai phiên nên chính giai đoạn này thì chúng ta có rất nhiều thời gian để bán cổ phiếu ra đặc biệt là những cổ phiếu dẫn đầu chạy nước rút các bạn nhá những cổ phiếu dẫn đầu chạy nước rút là các bạn có thể bán ra chẳng hạn đây là cái phiên phân phối đầu tiên khối lượng lớn à, một này khối lượng lớn và giá tăng mạnh à, giá giảm mạnh à, đây giá giảm mạnh đây khối một sau đó thì thị trường nó giảm mà nó lại tiếp tục tăng tiếp và với các nhà đầu tư hoặc là những bạn mới tham gia thị trường thì gặp những cái trường hợp như vậy và bạn chưa xem hết video của Dũng thì bạn sẽ thấy rằng là à, cái ông này ông nói theo kiểu như là là là à, thế nọ thế kia chẳng hạn như thế nhưng bạn không hiểu thì đây là những cái nạn nhân thực sự nhận nạn nhân xấu số à, ờ, xin chúc mừng những cái bạn nào mà ờ, thực sự đã xem hết những video của Dũng để các bạn có thể có bài học còn những bạn nào không theo dõi hết video thì có thể trả giá rất đắt và đây chính cái lỗi việc mà chúng ta coi thường những cái chia sẻ video này đây là quá trình phân phối vào tháng 7 năm 2015 và sau đó thì nó lại tiếp tục có những đợt đạp đạp và nếu bạn để ý một chút thì chúng ta thấy thị trường giao đoạn này nó dao động rất là mạnh và cái phiên phân phối thứ hai thứ ba đấy đây là những cái đợt phân phối thứ ba đây tiếp tục phân phối thứ tư đây là một cái phiên phân phối là thị trường giảm tăng rất mạnh đầu phiên và giảm nhưng vẫn nếu về góc độ nào đó nó chưa giảm hết ạ à, phân phối thứ năm đây là phân phối thứ năm trước khi nó bước vào một đợt tăng từ 640 về đến 520 tới 100 điểm trong một thời gian rất là ngắn các bạn thấy rằng trong thời gian 100 điểm trong thời gian rất là ngắn thì có thể chúng ta thấy rằng là à, thị trường đã giảm 20 phần trăm trong thời gian cực kỳ ngắn ở đây khoảng 20 phần trăm à, tiếp theo chúng ta có thể thấy thêm một vài ví dụ nữa các bạn cũng thấy rằng à, khi mà cái quá trình phân phối này thì bạn biết là các cổ phiếu dẫn đầu nó tạo đỉnh đây, đây là sử nó tạo đỉnh và khi nó tạo đỉnh nó tạo ra khoảng trống như hôm nay chúng ta thấy là cổ phiếu gì ạ những cái cổ phiếu như ai hay những cổ phiếu là Techcombank nó sẽ dao động phía trên này và với những cái kiến thức mà chúng ta thiếu kinh nghiệm thì chúng ta sẽ thấy là cái phân phối này nó mất rất nó mất thời nhiều thời gian để nó đi xuống nên chính vì vậy thì ờ, nhiều nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm thiếu kiến thức thì họ thấy rằng là cái việc này là cơ hội để họ mua vào họ thấy đây những đợt này họ mua, mua vào và chính vì vậy thì họ sẽ có thể sau một thời gian là uh, thị trường nó sẽ cắt dần cắt dần những cái lợi nhuận của họ và họ bị biến mất tức là cái cái lợi nhuận của họ biến mất trong thời gian rất ngắn Chúng lấy một vài ví dụ để các bạn có thể hiểu rõ được ở đây là cái phân phối đạt đỉnh vào tháng 9 năm 2014 thì các bạn cũng thấy rằng là thường thì bình thường cổ phiếu hay là thị trường chung nó chạy rất là êm ả như thế này thì trước khi mà nó chạy nước rút thì nó sẽ tạo ra những cái khoảng trống những cái đợt tăng rất mạnh và chúng ta thấy là những đợt phân phối bắt đầu nó xuất hiện những đợt phân phối đây là phân phối thứ một là khối lượng lớn đây chúng ta khối lượng lớn và giá tăng mạnh và tiếp tục nó có phân phối thứ hai đây chúng ta nhìn lại phân phối thứ hai và phân phối thứ ba tương tự như vậy là những cái đợt giảm điểm và đây chúng ta khối lượng nó bùng nổ rất là lớn phân phối thứ ba sau phân phối thứ ba thì thị trường có thể là tiếp tục hồi và phân phối thứ tư thì khi mà bạn thấy là cổ phiếu của bạn hay thị trường của bạn đã phân phối thứ ba và thứ tư rồi thì tốt nhất đặc biệt là những cổ phiếu mà chúng ta thấy rằng là cổ phiếu nó đang chạy nước rút đang ở trong dạng nóng thì chúng ta nên thoát ra và nghỉ ngơi bởi vì bạn đã lãi được 30 40 50 phần trăm rồi và có bạn ấy bạn lãi bởi bạn đã lãi được 300 phần trăm rồi khi mà Dũng chia sẻ cái điều này thì bạn bảo thị trường vẫn còn lên nữa bạn là một trong chuyên gia à, hàng đầu bạn à, đã nghiên cứu 10 năm rồi thì không biết là bạn nghiên cứu 10 năm mà những cái này bạn không biết thì không biết là bạn uh, có thể trụ được thị trường bao lâu nên cái việc đó chúng ta thấy rằng là cái sự mâu thuẫn giữa cái việc lời nói với cái việc mà không biết là thị trường nó đạt đỉnh ở đâu đấy là cái mà Dũng thấy đầu tiên khi mà cái chia sẻ của bạn ấy với những cái việc mà cái, cái cách bạn làm nó đang ngược nhau nên thực tế là chỉ cần comment thôi chỉ cần comment thôi là Dũng biết là bạn đang ở đâu rồi thế thì các bạn cũng thấy rằng là tất cả những đầy điều như này nó đều tạo ra quá trình chạy nước rút ạ bạn biết là những cổ phiếu nó chạy nước rút thì sau khi nó rơi thì nó chỉ có hai phiên ba phiên là chúng ta mất hết toàn bộ lợi nhuận từ một cổ phiếu nó, nó bắt đầu chạy này chúng ta nhìn này quá trình chạy từ bao nhiêu từ 28 nó lên đến 36 37 và cũng chỉ hai ba phiên thôi là nó lại trở về 28 các bạn thấy không ạ nó hai ba phiên nó trở về cái số bạn trong khi đó là bạn tích lũy bao nhiêu thời gian một thời gian rất là dài khi mà cổ phiếu chúng ta tăng rất là mạnh sau đó nó trở về giá cũ và đây là một câu chuyện kịch bản để các bạn sẽ thấy rằng là ở à, một câu chuyện này à, đây là một cái bạn bạn mua cổ phiếu ở đây bạn mua cổ phiếu ở đây à, bạn có 250 triệu đấy các bạn ạ bạn có 250 triệu và bạn tiếp tục bạn mua với margin tỷ lệ margin là rất lớn và đến đây bắt đầu bạn cứ sử dụng margin đến cái điểm cao nhất ở vùng này thì cái tỷ lệ margin của bạn cực đại à, giúp nhớ là cái thời điểm này ấy, cái thời điểm này thì bạn từ 250 triệu bạn lãi được 2 tỷ các bạn nhớ nhá 250 triệu bạn lãi được 2 tỷ lãi được 2 tỷ khi 2 tỷ đó thì với việc mà lúc đó Dũng làm đang làm hát ở HDC thì với cái việc mà bạn lãi 2 tỷ đó thì bạn sử dụng margin với một cái tỷ lệ rất là cao đó là tỷ lệ 37 tức là khi bạn 2 tỷ đó bạn có thể vay được 6 đến 7 tỷ cái 6 đến 7 tỷ các bạn biết rằng là một cái phiên mà nó giảm từ phía trên này, này từ đỉnh này nó rơi xuống là bạn đã mất rất là nhiều bởi vì đây là sàn HS à, sàn Hà Nội nên cái, cái cái lượng cổ phiếu bạn sẽ mất mất rất là lớn ở giai đoạn này sàn Hà Nội nó mất như đây là phiên trần này sau đó một cái phiên giảm như này bạn mua chính bạn mua thêm chính ở cái phiên trần như này thì khi mà thời điểm này bạn khoe tài khoản của bạn là bán từ một 200 triệu hay 150 triệu lên 2 tỷ thì chính cái phiên này bạn các bạn thấy không ạ bạn mất luôn một cái tỷ lệ lợi nhuận rất là lớn ở đây tức là mất khoảng 6 đến 700 triệu ở đây và sau khoảng mấy phiên lượt khi thị trường đến vùng này thôi là bạn đã chỉ còn có 500 triệu thôi ạ từ 200 triệu lãi được 2 tỷ nhưng chỉ cần 3 4 phiên thôi là toàn bộ cái tài khoản của bạn bay mất nên cái bạn nào vừa nói là lãi 300 phần trăm ở đây không biết là bạn lãi thật hay là không thật nhưng tuy nhiên cho bạn lãi thật đi không biết là bạn có sử dụng margin hay không nếu bạn 300 phần trăm mà bạn không sử dụng margin thì điều đó nó không thể nào khả năng là để đạt 300 phần trăm trong thời gian như thế này có lẽ là cũng không không ờ, không nhiều lắm mình tôi theo tôi nghĩ là không nhiều nhiều lắm nếu không sử dụng margin thế thì việc mà chúng ta thấy nó giảm rất là mạnh như này và chỉ cần 3 4 phiên nếu chúng ta sử dụng margin là chúng ta có thể mất rất nhanh toàn bộ lợi nhuận số vốn của mình trong thời gian cực kỳ ngắn thế thì các bạn biết rằng là đầu tư chứng khoán không phải là nói mà nó phải là gì ạ trải nghiệm các bạn hiểu không nó là trải nghiệm thế thì ở ờ, cái việc mà ở trong cái vùng này Dũng đã đưa chia sẻ các bạn đó là gì ạ những cái việc phân phối bắt đầu nó diễn ra đây là những cái quá trình phân phối nó bắt đầu diễn ra trong khi mà thị trường chung bắt đầu có những cái cổ phiếu chạy nước rút các bạn nhớ này đây là cái đợt chạy nước rút của thị trường chung thị trường lên không có khối lượng và chúng ta đã thấy là đã có những cái khối lượng bán ra rất là lớn ở chia trong VN30 đây là một trong những cái biểu hiện của phân phối tất cả những yếu tố về kinh tế vĩ mô tất cả những yếu tố khác bạn không nên quan tâm yếu tố kỹ thuật là một trong yếu tố quan trọng nhất ở trong giai đoạn này các bạn nhớ nhá yếu tố kỹ thuật là yếu tố quan trọng nhất ở trong đoạn này ở trong đoạn này thì họ kéo lên họ rung lắc và tiếp tục họ có thể kéo lên rung lắc và phần lớn các nhà đầu tư có thể bị thua lỗ nặng bởi vì chỉ một hai cái đợt khi mà cổ phiếu đã bị phân phối nha các bạn cổ phiếu đã bị phân phối thì một chu kỳ giảm có thể nó sẽ giao động dao động ở đây nó sẽ dao động một vài đây phiên ở đây sau đó nó sẽ bước vào một chu kỳ giảm rất là mạnh nên chính vì vậy thì đây là những cái nạn nhân xấu số khi mà bạn không nắm rõ không hiểu rõ được cái chu kỳ này thế thì bạn biết rằng là đã có cái sự phân phối đây chúng ta chả nếu mà giả sử chúng ta tính một cái độ phân phối thứ nhất này phân phối thứ hai phân phối là gì ạ đó là một cái phiên khối lượng lớn giá giảm so với phiên hôm trước hoặc là đầu phiên giá tăng và cuối phiên giá giảm nhưng giảm có thể là tăng so với hôm trước nhưng giảm so với đầu phiên với khối lượng tăng thì chúng ta cũng gọi là phân phối thế thì khi mà nó xuất hiện như vậy đây chúng ta gọi khối lượng như này thì nó đã có một lượng lớn chuyển tiền từ tiền từ dòng tay của nhà đầu tư gọi là à, tổ chức sang các nhà đầu tư cá nhân thiếu kinh nghiệm hôm qua có bạn có hỏi tôi là bạn mua cổ phiếu SI ở gần vùng đỉnh này và sau khi Dũng chia sẻ đó là cổ phiếu SI nó đang chạy nút rất là đỉnh bạn có thấy rằng là thị trường cổ phiếu đã đỉnh rồi và uh, bạn thấy rằng là thực sự là bạn cũng uh, bạn không biết nên chính vì vậy bạn mắc một cái lỗi này thì uh, Dũng uh, mong rằng là đây là một cái phần để bạn biết rằng là trên cái dạng đỉnh này không bao giờ cổ phiếu có thể chạy với cổ phiếu lô chip thì không bao giờ nó có thể kết thúc một hai phiên nhưng thường thì các bạn biết rằng là nó sẽ dao động một thời gian trước khi nó giảm rất mạnh nên chính vì vậy thì bạn là một trong những người có thể F0 hoặc là như đầu tư lâu năm nhưng thực sự là thiếu kinh nghiệm khi mà cổ phiếu đã bước vào những giai đoạn rất là là là là, <clears throat> là mạnh đây chúng ta giai đoạn chạy nước rút này bắt đầu nó bung như này có thể ngày mai ngày kia dao động lại tiếp tục dao động đây dẫn đến là chúng ta có thể bị thua lỗ rất là nặng nên chính vì vậy thì à, với giai đoạn này thì Dũng à, đã có một cái loạt các video chia sẻ quý vị các bạn đó những cổ phiếu là SHG đó là những cái cổ phiếu nó đang ở cái vùng cao này những cổ phiếu TC à, CTV ờ, Dũng đã chia sẻ rồi những cổ phiếu như là à, ship những cổ phiếu các bạn sẽ thấy là NKG hôm nay bạn một cái bạn bạn chia sẻ là à, vì Dũng nói là thị trường đã đỉnh như bạn đang lãi cổ phiếu này bạn cũng cũng, cũng có những cái lời nói nó không được tích cực lắm thế thì cái việc mà ở trong những video này Dũng không muốn nói là các bạn uh, tích cực không không tích cực mà quan trọng là các bạn kiếm được tiền thì đó xin chúc mừng bạn nhưng ở đây Dũng chỉ muốn chia sẻ đó là phần lớn các anh chị em khi mà các cổ phiếu nó đang ở một cái đoạn cuối một chu kỳ này thì chúng ta không có lý do để chúng ta nắm giữ à, không là do bởi vì chỉ một hai phiên khi nó rung lắc thôi là bạn sẽ là người những nạn nhân phải trả giá rất là đắt trong quá trình đầu tư thế thì khi mà chúng ta thấy rằng uh, cái quá trình mà nó đang uh, gọi là chạy nước rút hay là giai đoạn cuối chu kỳ của phần lớn các cổ phiếu chúng ta đang thấy ở đây kể cả những cổ phiếu Hòa Phát đây là những tín hiệu rất là lỏng mà một số anh chị em hôm trước Dũng đã nói rồi là khi mà cổ phiếu nó đang ở vùng này thì một số chúng ta thấy là cổ phiếu tiếp tục lên và uh, chúng ta sẽ thấy rằng là rõ ràng nếu so với đỉnh này Dũng bán ra Dũng bảo khuyến nghị mọi người bán ra trong vùng này thì đến bây giờ nó cũng trả lên được bao nhiêu cái thứ hai nữa chúng ta thấy là khối lượng ở đây rất là lớn nên không lên được đối với tất cả những điều này để chúng ta học được và chúng ta có thể rút ra bài học thì ở đây chúng ta sẽ thấy được gì ạ nó sẽ có một số các cổ phiếu những cổ phiếu nào mà chúng ta gọi là nó sẽ khỏe nó giữ lại khi mà thị trường chung đạt đỉnh đỉnh thị trường chung đạt đỉnh hay vn đạt 30 đạt đỉnh thế thì khi mà vn 30 đạt đỉnh thì bạn biết rằng nó đang rung lắc đúng không đang rung lắc và những cái cái chỉ báo chúng ta về khối lượng ở đây nó là những chỉ báo cho chúng ta thấy là chúng ta không còn nhiều cơ hội nha không còn nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư cá nhân chúng ta đâu ạ nên nếu các bạn nào đã xem và thực sự tin tưởng cái phương pháp mà Dũng chia sẻ thì có thể cân nhắc giảm bớt tỷ trọng nha tại vì Dũng không dám nói là các bạn bán hết ra tại vì khi mai cổ phiếu nó lên một chút thì bạn sẽ gì ạ à? lại tiếp tục có những lời lẽ nó không được tích cực ở đây nhưng về cơ bản nếu theo cái chia sẻ và quan điểm của Dũng thì một số những cổ phiếu mà Dũng ờ, như là xử nếu đang Dũng đang nắm SSI là Dũng đã phải bán hết rồi đấy là Dũng hoặc là những cổ phiếu như là DHC những cổ phiếu dạng như này là Dũng đã giảm bớt tỷ trọng rồi hoặc là thoát ra rồi tại vì hôm qua Dũng có một khách hàng có chia sẻ Dũng là cổ phiếu này kết quả kinh doanh nó khá tốt nhưng việc mà những cái cổ phiếu mà nó đang giao động trên cái đỉnh và nó có những cái biến động ở đây khối lượng nó cũng khá là lớn nên Dũng có thể giảm dần tỷ trọng và thoát ra những cái cổ phiếu tương tự như thế này và đây là những cổ phiếu DHG đấy cũng tương tự như vậy và bạn còn rất ít cổ cơ hội với những cổ phiếu này nên đây là những cái những cổ phiếu đầu tiên bạn cần phải thoát ra tránh tình trạng là chúng ta lại cố chấp hoặc là chúng ta lại khi mà theo dõi này thì chúng ta thấy nó không thỏa mãn chúng ta đi tìm kiếm hệ thống đầu tư khác hay là một số bạn có hỏi những cổ phiếu như này chẳng thế thì những cái cổ phiếu này nó vẫn tạo ra xu hướng lên rất tốt nhưng hiện tại thì nó đang bị dao động rất là mạnh chứng tỏ đã có một lượng lớn các nhà đầu tư nhỏ lẻ đang đeo bám ở cổ phiếu này tuy rằng cổ phiếu này rất tốt nên chính vì vậy thì việc mà mua mới cổ phiếu dạng này thì chúng ta hạn chế các bạn nhớ chưa việc mua mới cổ phiếu này chúng hạn chế hoặc những cổ phiếu như PHR này đây là những cổ phiếu rất là khỏe rất là mạnh thì khi mà cổ phiếu mà nó gì ạ <clears throat> nó lên và nó chưa có một cái bùng nổ đủ lớn thì nó sẽ có quá trình chúng ta gọi là test lại test lại những đỉnh này những cái đỉnh này sau khi nó test lại mà giữ được ở trên một cái cái quá trình tích lũy này thì chúng ta sẽ có thể mua lại khi mà thị trường cổ phiếu xác nhận thế thì bên câu hỏi đặt ra là khi mà cổ phiếu xác nhận mà thị trường chung xấu thì có mua đấy không về cơ bản thì bạn vẫn có thể mua được đây là một cái dũng bật mí cho các bạn nhé thị trường chung xấu nhưng với những cổ phiếu mà nó giữ được nền à, và thị trường chung giảm cổ phiếu giảm thì sau khi xác nhận nó khối lượng lớn và giá tăng mạnh thì chúng ta vẫn có thể mua được thì đây là một trong những bí quyết để các bạn thấy rằng là có như rất nhiều cổ phiếu nó đi ngược thị trường nhưng bạn cần phải hiểu rõ được đặc tính của nó à, đặc tính của nó chứ không phải là bạn mua theo kiểu dạng gì ạ à, dạng cảm nhận hoặc là đây chẳng hạn đấy thị trường chung nó giảm rất là mạnh thì khi mà chúng ta thấy rằng là nó siết chặt và nó có sự xác nhận thì chúng ta vẫn có thể mua đây chúng ta đã mua khi mà nó gì ạ à, nó đã siết chặt ở đây thì đây những đặc tính rất là quan trọng trong cái việc bạn tham gia vào hoặc là những cổ phiếu như là PHR năm 2016 các bạn cũng thấy đây chúng để cho các bạn đây là một số cái đặc tính các bạn thấy là thị trường chung giảm này nhưng cổ phiếu nó vẫn cứ tăng nó trên những nền tảng tích lũy rất chặt hay chỉ trường trường trung giảm đây nó vẫn giảm các bạn thấy không ạ khi mà nó có những cái điểm đặc tính này thì bạn vẫn có thể tham gia được khi mà cổ phiếu vẫn đang trên những cái nền như thế này đây là một trong những cái bí mật mà Dũng muốn chia sẻ các bạn và chỉ có rất ít các cổ phiếu nó đạt các tiêu chí này thôi chỉ có rất ít các cổ phiếu nó đạt tiêu chí này thôi nên trong chương trình này Dũng muốn nói các bạn là phần lớn 90% 95% các cổ phiếu nó sẽ đi theo cái thị trường chung khi mà thị trường chung đang có những cái dấu hiệu chúng ta gọi là đạt đỉnh như này và chỉ có rất ít các cổ phiếu nó đạt các tiêu chí mà các bạn có thể thấy ở đây đó nên chính vì vậy thì việc mà bạn tham gia vào những cái thời điểm chúng ta thấy rằng là những thời điểm mà một là khối lượng đây nó rung lắc rất là mạnh nên cái việc mà cái cơ hội cho chúng ta rất là ít bạn nhớ là cơ hội chúng ta rất là ít ở đây tuy rằng là hôm nay thị trường giảm cổ phiếu này không giảm nhưng rõ ràng cơ hội chúng ta không được nhiều lắm quan trọng là chúng ta cần phải nắm rõ được từng cổ phiếu từng dạng cổ phiếu từng mẫu hình cổ phiếu những cổ phiếu penny nó có thuộc dạng mẫu hình nào chẳng thế ở đây chúng ta thấy có những cổ phiếu FLC có phải cổ phiếu đầu cơ hay không cái việc mà cổ phiếu FLC nó ở trong loại này thì về cơ bản những cái vùng kháng cự khối lượng lớn như này là chúng ta nên hạn chế giao dịch đây vì đây là cổ phiếu gọi là lởm nhất trong những cổ phiếu lởm hoặc là rất nhiều cổ phiếu khác như là cổ phiếu đã chạy rồi chả thế nó cũng mang tính chất đầu cơ thì những cổ phiếu này nó cũng không phải thuộc những cái cổ phiếu mà penny chạy và bởi vì nó đã tạo tạo ra một quá trình uh, chạy nút rút rồi đây chúng ta chạy nút rút và sau khi chạy nút rút thì nó có những đợt giảm rất mạnh nên với chúng ta thì chúng ta cần phải có kiến thức có kinh nghiệm có trải nghiệm và muốn có kiến thức có kinh nghiệm có trải nghiệm thì chúng ta cần phải gì ạ tìm ra được một hệ thống phương pháp đúng nếu bạn nào mà theo dõi chương trình mà Dũng chia sẻ trong suốt thời gian vừa qua thì Dũng tin chắc rằng là bạn sẽ có những cái cái trải nghiệm về những cái cổ phiếu mà Dũng chia sẻ quan trọng là bạn có trải nghiệm về những cổ phiếu Dũng chia sẻ không phải là ở đây nó mang tính chất là khoác lác mà những cái trải nghiệm đó những cái cổ phiếu mà Dũng đã đưa ra tại, tại những cái thời điểm mà có độ an toàn cao nhất đây chẳng hạn đấy và đến vùng này thì hôm qua Dũng có chịu có chia sẻ các bạn là đây là những thời điểm mà bạn có thể bán ra một số các bạn đã xem là cái vùng này Dũng cũng bảo là mua sớm và chúng ta được khoảng 10 giá đúng không ạ mua sớm đúng không ạ ở cái vùng này khi mà chúng ta mua ở cái vùng này thì chúng ta có khoảng độ 10 giá gần 10 giá thì tất cả những điều này chúng ta phải có trải nghiệm chúng ta mới có thể tham gia có thể quyết định được còn không có trải nghiệm chúng ta không thể quyết định được bởi vì thường cái niềm tin của chúng ta về một cái phương pháp một cái hệ thống uh, đa phần là chúng ta sẽ uh, rất khó để bỏ cái thói quen cũ thói quen cũ nên chính vì vậy thì có rất nhiều bạn cũng theo dõi kênh của Dũng nhưng khi mà đưa ra quyết định thì các bạn không dám đưa ra quyết định bởi vì cái trải nghiệm bạn chưa đủ nên chính vì vậy nếu bạn các bạn thực sự muốn đầu tư thành công các bạn muốn có những trải nghiệm thì uh, có thể tham gia những chương trình của Dũng bởi vì những chương trình của Dũng thì thường nó sẽ phân là hai hai phần đó là những cái IPO để các bạn có thể xem trước và các bạn nắm rõ được lý thuyết phần thứ hai là Dũng đưa các bạn đến cái trải nghiệm thực tế bằng nghĩ cái giao dịch thực tế trên thị trường chứ không phải là mang tính trước xuông nên chính vậy khi bạn học bạn theo dõi thì bạn có thường cái kết quả nó sẽ nằm luôn trong cái quá trình quá trình bạn học chứ không phải là sau khi bạn học bạn có lý thuyết nên ở đây một số anh chị em khi mà chưa biết về Dũng hoặc là chưa biết cái cách mà Dũng đào tạo chưa biết cái phương pháp của Dũng thì các bạn có thể theo dõi những cái video những cái mà chia sẻ của Dũng trong suốt thời gian vừa qua thì bạn sẽ thấy rằng những cổ phiếu mà Dũng chia sẻ rất là lớn ở đây những điểm mua như này nhưng chỉ có một ít các bạn có mua rồi rất ít rồi rất ít thôi các bạn mua rồi hoặc là một vài hôm nữa sẽ có những cổ phiếu nó có thể tăng rất mạnh hôm nay có cổ phiếu KSB nó cũng là gì ạ cổ phiếu nếu các bạn mua ở những điểm này thì các bạn thấy được thị trường giảm sâu cổ phiếu các bạn thấy không gần như nó cũng không bị ảnh hưởng các bạn thấy không ạ nó không bị ảnh hưởng nếu các bạn mua đúng thời điểm những điểm mà ở ờ, cái phương pháp chúng ta gọi là phương pháp mà Dũng chia sẻ ở đây và còn rất nhiều yếu tố khác ở trong cái chia sẻ này Dũng chỉ mong muốn là các bạn là các bạn hiểu một điều rằng là mọi thứ chúng ta có thể đo lường được đó là chúng ta đo lường về cái những phiên phân phối đây là những phiên phân phối chúng ta đo lường được Đấy, phiên thứ nhất phiên thứ hai phiên thứ ba đây là những chúng ta đo lường rồi và thường là từ ba phiên phân phối là chúng ta đã phải bắt đầu bán ra rất là nhiều rồi còn một số trường hợp là khi mà chúng ta có một cái hành vi hoặc là chúng ta có một cái cái kỹ năng khác thì chúng ta có thể để uh, giữ lại một số cổ phiếu tiềm năng hơn còn đã là nhà đầu tư cá nhân đã là nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm hoặc là F0 hoặc là thậm chí là F4 F5 mà thiếu cái cái kiến thức này thì Dũng tin chắc là cái khả năng hết chu kỳ à, hết chu kỳ thì uh, tiền của bạn lại trả lại cho thị trường thôi ạ tôi biết rất nhiều người khi mà thị trường bắt đầu lên này thì bạn được khoảng 3 đến 4 phần trăm nhưng khi hết chu kỳ thì bạn lại trả lại cho thị trường đấy là cái mà Dũng muốn uh, nhắn nhủ với anh chị em khi mà thị trường đã nó có phân phối thứ ba với khối lượng bùng nổ như này thì hãy cân nhắc thoát ra đặc biệt là đã khối lượng bùng nổ ở VN30 không còn nhiều cơ hội chúng ta đâu ạ nên chỉ có một ít các cổ phiếu nha có ít các cổ phiếu nó vẫn giữ lại cái nhịp chỗ này nó chưa chạy hết như giả sử như chúng ta có đạm phú mỹ chẳng hạn nó chưa chạy hết thì nó có thể chạy nốt sẽ có thể chạy nốt thôi hiện tại thì chúng ta chưa thể nói sớm được nhưng có thể chạy nốt nên tất cả những cái cái, cái điều như này bạn cần phải nắm rõ cần phải hiểu rõ được cái cổ phiếu bạn ở đâu tại vì ngày mai một vài cổ phiếu vẫn chạy ngày kia vẫn chạy và chính vì vậy việc mà bạn tập trung quá nhiều cổ phiếu bạn không tập trung vào toàn bộ cái góc nhìn của thị trường và những cổ phiếu bạn tập trung có thể là một cái cổ phiếu nó còn một hoặc hai phiên nó chạy nốt thì dẫn đến là bạn bị mắc một cái bẫy bẫy rất là nguy hiểm trong quá trình đầu tư của mình đây là một cái chia sẻ ngắn về về cách để các bạn đếm cái số phân phối và những tín hiệu về tâm lý hành vi của các nhà đầu tư khi mà thị trường đã đỉnh mong rằng là sau video này các bạn sẽ học được rất nhiều cái giá trị trong cái chia sẻ của Dũng trong cái buổi tối ngày hôm nay à,